trong đời gian khó lòng người đều hoa đông tiền gian ác làm phiền công tha tuổi mười lăm tôi bước ra đời với những nợ nặng ở tương lai bằng có muốn hay không